Ok Thế nào? Đâu? Tí nữa anh đổi cho Đâu ấy? Quay video rồi đấy Con đứng nghiêm được không? Đứng nghiêm được không? Nghiêm Đâu ấy đọc đoạn đấy đi Hiểu rồi Vân nhân cho quân đội nhân dân Việt Nam Lấy danh dự vị trí cách mạng Chim thể như lá cờ vinh quang của Tổ quốc Một Tiếp Ai bảo đi lính là khổ Các bạn có biết sung sướng là gì không? Nhìn đây dân khác ngày xưa mới sáng đánh rôn roi đi chưa đánh rôn roi về các bạn ạ tôi vừa mới mua đồng nhớ nha nhớ luôn nhớ nhớ nhớ nhớ, nhớ. nhớ. Cường ơi Cường không ai tắm hai lần trên một dòng sông em ơi Đừng ăn đâu hoảng đi anh em lấy bình Anh có làm gì mày đâu Các đồng chí nhớ nha Cũng hai vui này Nhớ đây đây là cách ra mà mọi người mong chờ đây không kiểu như em cũng ra được mà Cú đầu cũng sâu rồi à, anh ơi Cú đầu sâu rồi Cú đầu sâu đầu đời này sao chua chát mẹ ơi con nhớ nhà đây là hình ảnh của các em trong tập video sáu thằng con anh đi lính vác súng mòn cả vai em ở nhà có thai vì ngậm súng em vì tình mang ba lô đằng trước anh vì nước khoác ba lô đằng sau Chu chupapi muñeño anh đã đến thì vẫn dù mai có ra sao Ta vẫn sẽ tự hào Vì đã ngắm We do everything Xin chào tất cả các bạn Chắc là các bạn vẫn đang tò mò rằng là chúng tôi đi lính và làm gì đúng không ạ? À, xin trân trọng giới thiệu các bạn đây chính là công việc của chúng tôi Và các bạn sẽ được biên chế là một sẻng, một cuốc có điều kiện là một xe và mấy bọc phân ok em ơi dạ dạ dạ mày thấy đi lính có khổ không em không anh ạ chỉ đi lính chỉ khổ có hai năm đầu thôi めて本学を修了したことを認め、学士、各経営学の学位を授与する。平成31年3月16日、日本経済大学学長、鈴木飛鳥大学、おめでとうございます。mình đi đến nào giờ mình đi đấy ai lại về phá làng phá xóm Bà ơi cho tôi ra ngoài cái Thôi bà ra đi Bà đang làm gì đây ờ, à? dạ. Bà cho tôi xem nào Tôi ờ, bà ra đi tôi bảo quản vũ khí không được Đâu mà tôi xem vũ khí nào Ngại lắm Tôi đang bảo quản cái máy đấm chờ các hai hai cái hai vào mà Ôi ôi Cơm ăn ba bữa Quần áo mặc cả ngày Không lo no âu, không suy nghĩ sống cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Lấy kỷ luật tập thể để rèn luyện cá nhân, lấy ý chí cá nhân để tạo lên sức mạnh cả một tập thể. Một người làm sai, cả đội sẽ bị phạt. Vui thì cùng vui, mà buồn sẽ cùng buồn. Tôi, đồng chí, Trần nhân công Anh xin lỗi đồng chí Hoàng lý do ra khỏi vòng không tắc hoạt xin lỗi đồng chí ở ờ, nhà đang ăn chơi chăn đời vào bộ đội tưởng đâu kiếm được nhiều tiền quyết chí ra đi đi vào quân ngũ đây này sao chua chát mẹ ơi con nhớ nhà Ngày ngày đi ăn cơm, sáu thằng ngồi một bàn, nào đâu có được đoàn hoàng cơm cháy cơm khê đôi khi còn cơm sống đường đời sao xa ngam và bắt đầu cuộc sống như thế này này hai năm thời gian có lẽ không quá dài khi anh đi rồi em đừng bận tâm hãy sống thật tốt hãy luôn vui cười anh không ngờ và các anh hai ca một kiểu ừ. cố gắng một năm ở trong đấy nhá con ạ xong rồi ra xem là tính công việc gì mình làm ăn xong rồi mà được tuổi thì là cưới ôi ạ đấy rồi đấy đấy hai đứa thì đấy xem là có gì xét có xác định mà có ở với nhau có lên được vợ lên chồng à không ngăn cấm một cái gì hết mu không ngăn cấm cấm bán ai đứa cái gì cả mu lẻ cho tự chúng mày quyết định hết đấy thế là bây giờ thì cũng nói là cái con này thì cái tính của nó trẻ con nhưng mà nó thật sự nó rất là trung thủy nó thật đấy con cứ biết là con có đi lính như thế nhưng mà nó ở nhà không có một cái vớ vẩn gì ở bên ngoài ấy. chỉ cắm đầu vào để đi làm để kiếm tiền thôi bye bye, mẹ ơi con muốn khóc muốn quay về với nhà bạn bè ơi thiết tha những tháng ngày vất lắm ổ gà chủ nhà không có chó phi ra lom khom cúi xuống nhặt hòn đá một phát phi ngang chó vỡ mồm ấu chỉ mà